Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi Ở lần này thì Khải sẽ ờ, khui gương uh, Hồng Kim Quân Phái mất 4k anh em Ở server này thì uh, theo như cái lịch trình Khải xem thì Chỉ duy nhất 4 mất 4k này Sẽ mở ra được rương Hồng Kim Quân Phái Mà mở ra được cái gì và phẩm gì thì Khải chưa hiểu anh em Chứ là ngày hôm nay thì uh, Khải chắc chắn là Khải là người mở đầu tiên rồi Hôm qua thì bên ban mình có anh Vũ Đợ Vũ Đợ thì anh đạt mất 4k Và anh đã mở ra đó là mở bị lỗi anh chỉ ra được cái đa đình quốc thôi nên là anh cũng thông báo với order và hôm nay order đã trả lại anh rương mới rồi nhưng mà anh chưa mở này mà anh chưa mở nên là hôm nay là Khải sẽ còn vài nhiệm vụ cuối cùng Khải sẽ trải nghiệm Khải mới cho anh em xem anh em đang xem thì đừng ngần ngại hãy đợi cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi anh em còn 5 cái cuối rồi Khải ờ, kiếm cái bánh này bánh nè rồi tí nữa Khải ờ, cắn cái bánh thì Khải sẽ ờ, mở nè không biết cái rương này mở tốn cái gì thì chưa biết nè ra cái gì thì chưa biết được nói chung là lần đầu tiên làm chuyện ấy đó rồi giờ cậu đỡ này đây năm cái cuối cùng thế là khả sẽ làm môn phái thầy mở dạ làm bốn ok chú viên một ba cái này mày tùy server nè mỗi server một cái khác nên là kháng chưa hiểu được server này ra cái gì luôn nè có server thì mở ra được rương một khí một kim rồi cái có cái server mở ra đồ hiếm hai cái cuối ok làm nhanh luôn gì đây nhanh luôn gì vậy bạn trẻ làm tốt lắm tặng người ăn ban nhiêu tình an bang định quốc hồn kim phái này sau này hãy cố gắng nhiều lên nhé như này rồi lại tiếp tục ăn ban hồn kim định quốc nữa nè áo vậy ủa Sao sao vẫn giống rương như cũ ta Anh em Mất 4k này sao vẫn giống như lương hôm qua của vũ đội như cũ ta Thì liên hệ AD Đồ nó đâu có gì mới đâu em Cãi cứ cứ cứ mở ra được ăn ăn ban thì cất luôn rồi nói tiếp cái đền lại cái rương đó chắc rồi đầu đáng lý nó phải ghi là hồng kim hồng kim bảo rương thôi nam đây nó ghi ờ, giống như hôm qua không khác gì luôn nè trời kiểu này có khi nó là gia đình quất ăn ban nữa chết nữa mất công nữa quất anh em ơi Ây, mở đi gái mở ra gì chuyện ban tết đi ở dạ, rồi cất gì cũng phải đưa lại à lại đến lại y hình lương hôm qua lên em ơi nó không có khác gì thay đổi gì luôn em khai tưởng là có thay đổi gì rồi không ok để lên à, môn phái mở nè mày. này không biết ra cái gì luôn nè rồi ít người thế nào thiếu lâm phải lên uh, khải lên thằng năm động đây nó mốt rồi trưởng môn năm động sao vậy thống chạy Khải kỳ à, thằng nem đọc kỳ hợp Khải nó là Khải uh, lên Đúng rồi Kỳ hãy gặp nó nó sợ mình nó cho đồ ngon đúng không? Ừ nó gặp sợ mình nó cho đồ ngon nên nó kỳ hợp mình mà mình chém chủng môn siêu luôn cho cái dương thì mắc cười ờ à, đường y xì đường hôm qua vũ độ đâu em nghĩ giấc mở như hôm qua nữa à, anh anh bên gom lại bài nha đã đây ai đánh ông gom lại bài nè khải có được ba người nè còn ba người nó đánh nè về đây, về khu vực bao đi anh Gom đi, gom đi, thêm ba người là xong sáu lần ba nữa Đấy, đấy, đủ rồi đấy Mấy người rồi? Đang hai cái này nè Em danh sách hiện tại bây giờ còn thiếu ba người này Thiếu ba người nằm mở đất thôi Mà vấn đề là đủ hơn 7 xe thì mới đất được Xe rồi bao bao nhiêu xe anh? Em một xe này Đúng rồi, anh em trong đây đông mà Nhưng phải 7 xe Rồi, mở này em ơi Không biết server này ra như thế nào anh em Ý thì hôm qua luôn em ơi xin đao tứ không thiếu long hình như cái này nó đâu ra vũ khí đâu cả em không biết nơi em cứ xin rồi giờ lần đầu tiên mở chịu luôn không biết ra chứ hơi xa nói chung là ấy gì hôm qua là không khác gì luôn em ơi có khi là mở ra định quốc ăn ban nữa ấy gì luôn em bảo đảm luôn giờ mở anh ơi có xem like không em đang like đó em đang like này ra cái dây chuyền mát ăn ban mát hợp đổi cái dây chuyền thôi đổi chứ em đâu cần thiết anh à, em cần ăn hòn hòn kim môn phá thôi dây chuyền này sau này có ba bốn kim là đổi được rồi anh ờ, ờ đang mở trước em ơi cứ gom ở đây gom đây gì anh gom thêm ba người nữa đủ này bên giữ được mấy cái rồi anh ơi đi giao qua cái đã ôi man à. rồi trời nhẫn đai lưng thiên nhẫn rồi đây Đau à? cái đó Ôi thằng ngần kích 9x đẹp luôn Độc xanh, Qua lần kích 2 cấp Rồi mình được uh, thiên nhẫn qua lần kích nè mày Kính ít có Vậy là khui cái rương giả thổ có ra yeah. Dạ. đồ Đúng rồi khui rương đó ra đồ nha Auto đồ hồn kiên phá nè Má mình ra đa thiên nhẫn nè Thiên nhẫn này thì Thiên nhẫn kích ai mà dùng Thiên nhẫn kích ai mà dùng ở đây kênh thì chứ à, Nói chung là không yên thua Chậm thời gian làm choáng kháng băng móc 4k được cái thiên nhận kích rồi đậu thì thiên, tướng thiên ngoại lưu tinh thì xài được quan kích chịu vậy thiên ngoại lưu tinh đồ mang đánh kích kích thiên ngoại lưu tinh là ma thị ma thị đúng rồi cái này bài sát chơi mà đúng uh, văn long kích nè chỗ này móc 4k vứt luôn rồi móc 4k này vứt luôn rồi cho văn long kích đi cày tiền chưa à, trang gờ gốm đèn quá đèn nói chung là cày mấy tháng rồi ừ. cũng mang vào cái ừ. cái cái, cái rương kia kim phá rồi nè mà tính ra ra cái cái đây lưng này coi như sốt rồi không được gì luôn lưng này sốt luôn đâu làm được gì đâu nam mở rồi không được gì luôn chả làm được gì chung là không sai được luôn anh dạ, dạ, dạ, giận hờ anh nói lại cái không sai được cái này không sai được rồi má nhỏ thiệt sự cái này để sau này á nó cho nâng cấp lên đồ thiên tứ luôn á đổi ra thành cái điểm luôn ừ. để nâng cấp trời rồi mấy triệu bạc tính ra cái rừng mấy triệu bạc mở ra đây lần này sốt luôn rồi má kỳ thôi chịu anh em à thôi chuẩn bị đánh à, đánh bớt đại anh em ơi chịu rồi số nhỏ má mở rương ra toàn gì đâu không rồi nó ra rương kia không phá rồi ra rồi má nhỏ quá nè mày đúng ra là phải đưa dòng rễ đai lưng này chịu rồi ngày mai ăn cây mở rương gì đây trời ơi ra cái đai lưng này bó tay luôn nè hết được móc 4 cao ra thiên nhẫn dạ, chịu dạ, rồi chịu hết đường rồi má đèn tư đầu cuối muốn mở có vũ khí đồ ngon đưa bang mở nha <laughs> chịu đấy mà móc 4 k ra này chịu rồi không anh thua chung một món này không thua lờ cái sắp mạnh thiên ờ, nhẫn kết đã một con sáu thảm đấy kỳ tốn cái gì trong vài long kích này ít người xài lắm nè không có tiền mất 4 k ra đường một khiếu kia một phái mà khải không rõ nữa thanh hòn ơi nói chung thì sẽ bộ này thì mình lần đầu tiên mình chơi mình cũng không rõ lắm làm gương người gà nghe nó ra rồi ra rồi mày <laughs> nó đánh nãy giờ hai mấy con rồi anh nó đánh hai mấy con rồi mà nó nó đầu tư thì nó ra là đúng rồi nãy giờ mình mình mà đủ lên bài boss này mà em đánh rồi có bốn năm con đâu đánh được ừ ờ, nãy giờ đấu lên bài là đánh từ nãy giờ rồi với lại ít người quá gọi từ hồi 12 giờ đến giờ thôi để mời đánh đi đen thiệt luôn thì nè em. sao à, mất 4 k mà ra cái này chịu bài đánh nhiều luôn nó chắc xúc luôn đánh không mấy cái lỡ không ra nó buồn không ra thành của nó ấy. đúng rồi nó có nhiều hơn thành của nó ơi chịu rồi anh em ơi tưởng đâu ra đồ thiếu lâm ví dụ ra nó mộng long đi trời ơi đẹp luôn không ra nói chung là nó còn ra đồ hiếm rồi nè tính ra dương ơi hỏi ngay. à, như cái rương uh, ờ, anh em mình hay đang sáng bóp bình thường nó ra đài này không ta nó ra không ta chưa thấy ra cái nào bình thường có ra không chưa Vì chưa là không ra cái này nó có kỹ năng chiến ít có kỹ năng chiến ít là khải nghĩ là... là do do mấy cái phái này cùng bùi ở đây nó thả hay sao không biết ừ. nhưng mà đồ có kỹ năng chín ít là đồ dạng biết thằng hiếm đúng rồi thằng hiếm ấy mà tình ra mình ra chống thiên nhẫn luôn nè chịu đúng rồi đồ là một ấy còn đồ đồ mà mình đánh ờ, rương ờ, boss bình thường á là chỉ ra áo với lại bao, ờ, áo với bao tay mắt đai lưng thường thường thôi không phải đồ hiếm ừ đó đồ loại ba đúng rồi chính xác đó rồi đen quá chịu anh em vừa cắt rương rồi cho gà lon chạy nhiếm ha mắc 4k chờ đợi mấy tháng chờ là đa thiên nhận chịu luôn hết vui luôn chịu anh em ạ à. à, anh em đang xem thì cho khả like chia sẻ cho anh em ơi nói chung là bó tay rồi ra đây đó nhưng sốt rồi chả làm được gì nè ở này thiệt nhiều khi sốt luôn nó không có làm gì luôn tới bây giờ nó cái đai này không ai xài luôn nè chả ai xài đây băng kích này sau này thiên nhẫn thì nó xài ai đâu mà chơi thôi cái đợt đó ừ. thôi làm bấm thôi nè